साल में कंगना बीजेपी फिल्म की आपने तप्पी नगमा तू आते सागा नंद के इसको तू आते इसको नंद इसको नबा तू आते इसको ये देख हाथ से से पे हम भाई उठते ना लोग ना बोलते तो मैं नंबे मिचुपी मिलियन मिलियन मिसियन ये देख से तो मेरे tên nó mà nâng xin công khắc hồi n ặ tâu bà ông lưu đâu tiền là lên khá nả thế Mary tu mak alam nang ba lên na pasien na sen ma pa na ngai ko do pa na na lian ku sen ni thuba ko ni ni chiram na thuba bol zo na thuba au na thuba dau na thuba pil na thuba lei tu no sa na wa no sa na thuba ke tu a l e su to ong bai ko ya hallelujah thuba ke lei su to bai ko tu a lei su ke 이상이 되길래 도화생이 수도과 이거 투하대 남의 아래가 또한 엄부와 엄겐 또한의 살기한 범대 할렐루야 하베베 에이베 미양 기사대 내오의 카레 게일런 딱 게일런 딱 지나 없겠네 두마 꿈소 목라이나 촉양 딱 내용입니다. 뚜마궁 성국 라이나 인권 검파라 조마 조마만 따파하네 따파하네 조마의 같은 지모의 같은 안내 뚜렁이 학습의 같은 아따파베 산타스 도로베 산타스 도로미나 꿈소 파테 산타 기반이 받치는 거 umsong sang kai na ko ben kum bang da kaya tene kum ni na sang ta ho anu le ba de ti mo wa sama ma sa sa ti le a ki a ke ri sun nei lo ta sia na kum ni sa ma ta ki te sang to kum so le kum ni pa pa na sa ma to ki ta sia na anu le ka ba ka ba ka ni ti to na wa no na se ta Bangong saya ni am sila, kita nur. I isu ini kita perlu buat deh. Tua deh anur. Mihal deh sumber ke lampia umpai kata siapa kita kumpul sendiri siapa kita nur. Tua lain kita nur mandem. Piaso ni, tuan Kristen mana? Piaso ni, kita ini. Tuan awam bangun bangun kumpul sumber kumpul ni. cái tết của nó kia lắm to lắm vì hao tế ông quay tập tết áp cái đam sập đinh nó ông bày ông nói kì tua ba tổng lồng thì này phô sọn vì nào vắng chung ông thầu nào vắng chung phải là áp tết quá sông đi nào vắng chung anh muốn là quá vào tính mau khi vào tốt của cái làm xem tôi là đi tạt thật đi tạt thật amau thì thùng bền lắm kì ạ kina mi mi hau te hong pai le kina anu sak tina lam te ma to le ta lam kina anu sak ding mi hau mi hau hong pai je mi hau ka hong pai amo chui po pa le sia pu kina nu sak ni chung ni mo mi hau pa lo ta a ko pe nu sak so ni a ko i pe khat pa na khao ma khat pa be xiao an ta mo lo ni chung carregar, porque eu ุงยักขิดเตะกะโลงตะเกียบเปะขัดตัวกินไป็นอย่ o a b a n o mihaupakila mungu saksise asialima makite sumpeni pele peni apiangyenga te tua mihaupa maima tua leopa alongtige peka tua apele mihaupa yungsim sokalo alongtige lungsim sokalo udenao inao papa lungsim longtang bok chusisa n Christmas iti ben piakena yang kena. Pasti yang kena tak sampai naik sun ente hari nak kompetnya. Zaiso ada kini yang kena tak amal bakal nanti mau amal tahu pun nusena. Lelu makin yang kena tak amal sana. Biar kena kau benang lagi hari nak alun dana zaiso dia nak kena. Aleluya. Tuah zaiso pasti yang tuah bangsa alun dana. Tuah bangsa alun dana và chúng ta lại là cái bậc tiền thân nào thêm một đứa trẻ nhắm chặt và lấy thủ ông số anh đừng tao là ông kia ấy thế ông ấy ấy thế ông ta kia khi nào kia ấy làm ta như này xuống thì có thể bắt xe ra đi lại biết chạy nào về tổ tổ anh này anh đừng tao làm được kia ông ấy cũng tao kia Pasyal na sa'yo tanungin zakat, sorma, zakat, petak, petik, 2,100년가까이싸웠어이거크리스마스이벤트에있으면에이데하는엄청기가이야난도크리스마스문닫대빵닫대기가이야 wala bang no para along tiyan be kakwa at yan kite aman bang mga along sa kayon at tanto na kahiraman bahang ni hawa lang ng samoy tinalpay siya piya ang sayalan pwede na anem pinita anem piya tuwa kita te nanunin na wala bang anitinaw pang no kakirabin na sepoy kakta yan eh Ano na ba yung kailangan

wanaotoka Ongendo Zopa. Company Sejong Sejong kada tua mihau pada sekuat Kum som dan kum dia pate Afrika Masa kau karma Kum som dan kum buah pate Kum som dan kum buah pate Ong tang pate Ong tang pate Buah kata aman aset khatinan 앞에 매가 고이던하 세트 마하셨어요 고이던하 제가 도움을 이때나 나 도움을 아닌 소라고 딱하고있었다 아마 이 마음에 또한번 아만 나스로 또한번 나스로 이 공부는 이때나 계속 정말 이해하는 딱메가오나 방마 엄마 사고 지도와 또한번 아기만 아는 무슨 로이제마 에이 준비 워크아스 주니어 알로 까마나 세인데 너무나 한국으로 더해인지나 뭐가 중요한 기본은 이거는 기본은 하나 업무이나 또한 엄청 또 또한 제가 꿈속리에 꿈나다 아마 꿈속리에 꿈나 엄청 딱대 엉골라 안아서 엉기진다 또한 때 방이 양질에 원가스 파티 파티 한옥토에 ก็ปาดีเป็นบางอย่างเถอะนาเซนเตะอลรมณตะบางในกีโปองนาปาดีพิคันองทองอย่างกุ้งโซนี้ตัวเจ้าคำตู้ ini mustahil. Kau tak mencium. Kau tak mencium dia tak cakap kamu ini. Yang kamu ini patah lagi dia. Kau apa ni? Besi besi tak cakap. Tuh ni lagi kamu presiden aku suara. Tuh ni lagi kamu jangan tamat deh. Atau kita orang nak tahu dia lagi. Tuh ni lagi sombong. Tuh ni lagi di tuh ni lagi ban. Tuh ni lagi sombong. Kumpitamu saya.

unik le song thong president a song thong le nga veina kum pi president pa hi brazil le kum pi pa hi thup yan tak tak hi fo a gan zuma le tu bu a lum le pa hi ba ham le ke lai ba nei ke lo sang ka nei lo ka ni mo mo a lo tama pa na kum pi president as what told me, lay to makamado kong panihisi. Agamhaw daw sa ako. Agamhaw sa kiyo. Tuwa ba'y bahaya? Bangpan akong ipagkaya sa iyo. Aneo laya alonte ni asun na asunsun pe kato apiakyan ang tuwa. Hallelujah! Hallelujah! òun bíá bi òun fi nfẹ̀ ayé tọ́gbà mi họ̀ fi nfẹ̀ tuwa tuwa bi imu na ayé tuwa bi imu àtẹ̀lẹ́ lórí zẹ́yìn sọ́kà ti òun bíá bi jẹ́ na zẹ́yìn sọ́kà ti bíá bọ́lá báyìí lóhun dáhùn náà lọ́kọ̀ mi na pàṣẹ àlàyé rẹ̀ ní ilé ààrẹ náà pẹ̀lú hallelujah hallelujah तो अलीगढ़ भी माल की तोबा छुपा करता है 똥방댕이 수업을 수업할 때 nuang taka pasien tapa kibuang lấy te mà tuma to aso te nuang ma ama inte ichile pasien tapa de isu kasi ong suat tapte hào luôn luộc tập tệ lôm lôm số dễ chỉ là lùng kêu kêu bà ngang chỉ đấy ít đâu bà nói ông sốt lại thế nào hắc sát là dễ là tắm đi tập thôi ai em của thế tua quang số là là đi tập tổ bằng vậy amen amen cùng họp Hallelujah Amazon Abel refusing Isaac đâu bài sự thể dùng refusing này Isaac ngầm zura kampana herun kumpi bala kumpi nói sẽ thaki ta chỉ tập tên pasen mình chó Joseph tài hô và tụi mình tên tài sắp ta có tài ý chứ. 이집어 매일 이집어 우리 승지하고 또 아빠이나 이렇게 남비야 또 하나 있다빼 남비야도 남비기로도 남비야 조사때 입고 하나 빼라 이렇게 남비야 라이센스 수나 어울러 땅 투시양 때나 아아나 라이센스 수나 뭐그게 밑에 라이센스 수나 해요 아빠 남비나 땅 투시양 때나 아아나 라이센스 langekhanyako tuwalaya gamya tembe amina kha avalas aye aye tu gamya tena jo sakte mere ne to bai sute thakni na mar te la sakti china alon ne thakni chike amma kai par agamya bhupala to bai suma na me pe en chi aye le lam dam swa lam dam swa alung sim so kas kam thon nak ni ka na se ding be to le so pen sa ta song lam na sa a tuom pi na kong pen a tuom pi de o hello aman long su lo ni song tha lo ni yang ja lo de de ya te ge na aman na ya te lo te chu ge tha lo ni yang tha ni pai sa ni tua che la tua tam ya tu pa ni to bai su amai ta in sit sit na 나 왕해 등랑 관이랑 축하합니다. 개인의 홍태나 아옴니자나 엉망육 개인 또니야 공개인 등 망육 개인 진나오 소바이스케가 와이카 제 또한 방법은 와이카 와이카 때 또바이스 대성 조셉 대성 바이 또한 명의 성 바이 기분 어려워 tuazamin zon thun khít tắc tê quay là kì mù kiếm quay là kì mù kiếm yang thì lệ xứng làm tê tu kì mù kiếm xứng làm tê tu kì mù kiếm tua lại cái anh ấy lại anh chẳng nhá anh thành chẳng nhá bù ba mình nên bằng yang thì lệ this mask tua xứng làm tê tu mà tôi quay xuống giết nó mà anh thì khai tôi bán là cầm dùng nó tung chiêm cái ông mong nhiều cái ông mô anh chỉ bá về tuadamnya buba desmas nai so wai se me nao ne ma ma ma ma ke yin de i ti ha an ne yu la ya an an nao ne ha ya damnya buba chuge ne mang ni lo jo ge mang ni to ban sim la te ma to ba na ma se kun se te o mang ni te o mo a che to ba se ma tu ni nam to paradise at your home Hallelujah! Hallelujah! Toma tu mano, chắc chắn tôi bắt xin mày mặc những điều như thế nào. Toma tu mano cái cầu đó cái tôi bắt xin mày mặc những điều à. Gì ra thay à, ông tu ba lô cái này không nè. Toma là làm chấm toma là nó không nè. Toma cái nó làm chung là tôi bắt xin mày mặc những lời mặc những lời ông tay sẵn vì đâu. Nó để lấy tung bay đâu nè. Ông nó sẽ nghĩ cái gì ông cảm chậm. Im thế nó toma là tôi ông sọc toma để suy. 끝났다고 말합니다. Porque até a bola de soltou mais uma a goteira. Joga a calça tem chadinha. Herói tu pima a calça tem a fome, Jesus tem a não querer ter pai. an mo pingal de n a t jenga ijim ka batun ki mun khat ijim ka tun kon mun t h a d a khwa myang ni ta khwa da ma ma to la ta pe thui to I'm pa si sel che khwa da ma men here. vu som ke sia sia t h i to le lam pia khwa myang t kon ta ta jenga ko hom o khat swam ko hom khat chi ku chau bu dan mo swam ko hom khat ni na ki suma t h i a n g ye chi to ko hom ola dan mungla ke tak ke pohon suan lu tu mai sun melui te joseph te tu pohon suan lu tak te wai lam dan kas mong pi mai mong khar chi tu pohon mong khar tu ba li su bang chi le ka hu te ni am chi mai mai mai sun te wai pi 活到。 pantinag kaisenak wa ko maya pang palo di man wa huit mun le huit amul tak sera avok palo di man mai mong aman lian le gal katem tum lian ko いはざまなせばいいかりんのうはざませなせばいいどれならにいそうなにごわそうなにいちだなにいはなにちゅばいさなにばせになねうのうはちっとはぞなせんてやなんべんといさんてごいハレルヤはまろうけはまろうお Nang se mo pe le te to wa se ka ne lo ki la se mo so ke mayo mong kinakasama na sento patumina ng likay ibiyak pasyan ang talubahin. Hallelujah! Kanyang lobing yan kailangan. Lungke lobing yan. Tawa na ang mide tingke. Tawa na ama mide hudin. Kaya ibahagin sila. Ama mide tawa na ako lang din tawa na. Tawa na kanyang matahin. Tawa na lang sa losing na pati. Tawa na nó đặt nè, thế thế đi mà tiếng tiếng nào 나 깨가 미대 아니마 나 셈딩아 오빠히 에이대 나 셈삭딩아 오빠이로나 에이대 나 셈삭딩아 오빠이로 예수 할렐루야 tuning na kisap na kendo na haksa na kendo na lumbu na kendo na kitapsa na kendo om sem sak ding na Jesus om suahin Hallelujah Hallelujah nung damlo din mawai nung nalulog mo ako. E ayaw sa katina o pa iba, e disuotan niya ako, suwapahan na, lundam niya to, ay pakoy, lundam siya ako. Ayan, to ba ito ang lundam? Ito ang lundam. You know, kip to ba ito ang lundam tingin. Tugong Christmas, nuang takablog sing kape, tumatang kita ang asang tingin na, minalas ang to ba niya ang lundam. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Nada que faltará, hoy la dejará.